các bạn là ngày hôm nay thì chúng ta đến với một chủ đề là hạn chế lám quả cháy quả trên bưởi bưởi diễn và thưa các bạn à, ngày hôm nay chúng ta đến với một vườn bưởi diễn tôm vàng vâng nói đến bưởi diễn tôm vàng ở xứ sở đan phượng thì đây là một vùng quê mà nổi tiếng về cái à, bưởi diễn tôm vàng với cái hương vị ngọt thơm à, tôm đẹp ngọt và Ờ, quả dáng quả rất là mẫu mã cân chuẩn thì ờ, để ừ, hạn chế được để tạo ra những trái bưởi đẹp không bị lám hạn chế lám và chất lượng bưởi ngon ừ, và chống hiệu quả thì ngày hôm nay mời các bạn chúng ta đến với một vườn bưởi nổi tiếng ở Đát Phượng của ông Nguyễn Hữu Quang ở thôn 6 xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, thành phố Hà Nội. À, vâng thưa ông Nguyễn Hữu Quang là ông có thể bật mí cho bà con biết là Ừ, để hạn chế được cái lám nắm quả cháy quả trong cái giai đoạn mà nắng nóng với cái thời tiết nắng nóng như thế này và cũng xin thông báo với các bạn là ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày mùng 10 tháng 6 năm 2020 và ngày dương lịch là ngày 30 tháng 7 tháng 7 năm 2020 thì à, khi mà nhiều bạn ừ, nói rằng than phiền rằng uh, ờ, bưởi nhà tôi là bị lám bị cháy quả và đề nghị công ty là làm một cái clip để À, bật mí cho bà con về hạn chế được cái nám nám tràm cháy quả dám quả trên bưởi thì à, bà ông có thể bật mí cho bà con biết là cách làm để hạn chế được cái nắm cháy quả này không ạ? Tôi xin thưa với bà con là tôi có thể làm được cái hiện tượng là quay mặt ra ngoài. Vâng. quả bưởi nắng sẽ bị dám vâng. và tôi sẽ làm được hết tất cả các các các loại về cái cây bưởi nếu bị dám quả thì tôi bật mí cho bà con là một một cách là sáng nếu hôm nào có nắng to tầm 39 đến 40 độ thì sáng ra bác các, các bà con độ khoảng 8 9 giờ thì các bà con đang xịt hết tất cả các cây. Nên từ trên ngọn cho đến thân, đến cành, đến quả, đến lá. Đấy là buổi sáng từ 8 từ 7 giờ đến 9 đến 10 giờ. Còn buổi chiều thì các bà con đến từ 4 giờ là các bà con sẽ ra lại xịt lại một lần nữa từ 4 giờ đến 6 giờ đấy rồi các bác bà con lại xịt như buổi sáng ngày thì nó sẽ đỡ được cái bệnh giám quả và lắng nó cũng đỡ được không bị nữa và chúng ta phải tưới ở trên rồi nhưng chúng ta phải tưới là cả ở dưới gốc nữa cho nó thật có nhiều nước bởi vì cây bưởi mà tầm độ khoảng 10 giờ trở đi đến độ khoảng 4 giờ thì lúc đó nắng to thì nó lại đòi hỏi nước nhiều thì ta tưới thật nhiều rồi chúng ta tưới cả xuống rãnh xuống gốc thật nhiều nước thì lúc đó là có cái độ nước ở dễ rễ nó hút nên nó đưa lên thân à, ờ, lên à, ờ, cành nên lá nên quả thì nó sẽ đỡ được hơn còn nếu mà các bà con mà không tưới buổi sáng và buổi chiều và tưới gốc để cho nó nhiều nước nữa thì các bà con sẽ bị giám quả đấy vâng. rồi là vì tôi xin thưa với bà con như bưởi của tôi đây là tôi làm là cách đó cho nên nó không bao giờ bị dám dám quả dám nước gì cả và mẫu mã là rất là đẹp Đấy, là tôi xin thưa với bà con thế nên tôi, tôi mong các bà con cứ thực hiện như tôi đã làm trên thì các bà con sẽ được hiệu quả là vượt đẹp không bị giá quả vâng, vâng thưa ông là trong thời điểm này thì ờ, giai đoạn gần đây tại ờ, ờ, Hà Nội tại miền Bắc vâng. nói chung và Hà Nội nói riêng thì cũng có những trận mưa lớn thì vậy thì trong những ngày mưa đó thì mình có phải bơm nước ừ, để tưới bưởi không ạ? Thì tôi xin thưa với bà con là nếu mà thời tiết mà nắng thì ta nên bơm nước còn thời tiết mà nó mưa ẩm thì các bà con không nên tưới vâng. nếu mà tưới vào thì ở dưới cái bộ rễ nó thừa nước nó thừa nước thừa nước thì nó sẽ sinh ra nó đã bị thối rễ mà nó vâng. đen rễ rễ nó không phát triển được đấy cho nên nếu mà bị mà hôm nay mà bà con thấy mưa thì được khoảng 2 ngày sau các bà con thấy lạnh nắng thì ta lại bắt đầu đập lại cái hôm nó nắng để ta tưới nước vâng. đấy thì nó sẽ không bị à. đấy là tôi xin mong cho bà con là nên làm cái cách như thế vâng. vậy thì chốt lại là những thời à, ngày nắng nóng của à, miền Bắc nước ta mà trong cái giai đoạn mà cứ 35 40 độ như này thì các bạn lên là tưới ngày hai lần ngày hai lần và tưới đẫm đìa trên tưới đẫm đìa trên cả thân trên thân và dưới gốc trên lá và trên quả gốc. và dưới gốc vâng. đấy. đấy và nếu như có gặp thời tiết trời mưa thì, thì các bạn nghỉ dừng không tưới nữa nghỉ hai ngày hai đến ba ngày hai ba ngày ta sau nắng ta lại tiếp tiếp tưới tiếp vâng Thưa ông Nguyễn Hữu Quang, người trồng bưởi thì thường là rất lo lắng về cái tình trạng <coughs> ruồi vàng và cái ruồi vàng này nó có thể hủy diệt ờ, đại bộ phận những cái, cái trái bưởi ở trên cây mà khiến cho chủ vườn phải mất mùa và khiến cho chủ vườn phải lao đao thì ở đây chúng tôi ờ, đến cái vườn bưởi của ông thì thấy rằng bưởi ngoài cái việc mã đẹp trái rất là sai ra rồi thì thấy rằng không có những cái biểu hiện của ruồi vàng thì bí quyết ở đây của mình ông có thể bật mí cho bà con được không ạ? Thì tôi ờ, bật mí cho bà con một cái cách là chữa bệnh ruồi vàng. Đấy. Thì bà con nhìn đây, trên đây là tôi một là một cái ống bơ. Đấy. Thì trong cái ống bơ này đây bà con nhìn tất cả này, dưới là tôi cắt lỗ này, còn trên này tôi hai đầu hai thế này này và cái lỗ này thì là để thả cục băng phiến vào. Vâng. Đấy dưới đây là có một cái lỗ để thoát nước nếu nước nó có mưa nước nó vào thì nó tự rơi mất đấy thì là bí quyết của tôi là từ tôi là dùng cái này và tôi đúc mỗi một cái ống này là ba bốn cục băng phiến vào đây à. thì độ khoảng mấy tháng 6 lại hết lúc nào nó hết thì bà con lại thả vào vâng. đấy đấy là chị bưởi vàng vâng. cho nên là những quả bưởi có nhất của tôi là nó rất đẹp không bao giờ bị bưởi vàng còn nếu trồng được một quả bưởi này cũng phải được một năm rồi mới được thu được 25 đến 30 ngàn 40 ngàn tùy theo vâng. các bà con bán mà nếu một quả này bị con ruồi vàng nó đốt vào thì quả bưởi này qua nhà bỏ thế là mất mấy chục ngàn đấy vâng đấy cho nên rồi. bà con là phải phải phải phải, phải. Và ngoài những bí quyết đá ra thì ông còn có phải sử dụng những bí quyết khác được không ạ? Ông có. Thưa ông. À, tôi xin thưa với bà con là tôi uh, sẽ có một bí quyết nữa là tôi dùng cái gói gói phân 300 g của phân bón Sinic Silicon Tân Phát Bắc Giang là mỗi một gói này phun lên ở là mỗi một gói là phun là pha là được 60 lít nước thì mỗi một mỗi bên 60 ờ, lít nước này trong đó là pha được 3 bình thì mỗi một bình 20 lít đấy thì các bà con cứ phun lên hết tất cả thân lá và cành và quả đấy thì là phun cái phân này lên ý, thì quả bưởi nó rất là đẹp mã đẹp đấy mà nhẵn nhụi mà vỏ mỏng và nó làm cho nó nó nó nó mỏng vỏ đi mà nó chắc vỏ thì có thể là con ruồi vàng nó có đốt vào đi nữa nó cũng không thể đốt được Đấy, còn nếu các bà con mà không phun cái phân này lên mà không dùng cái băng phiến này nữa thì nó sẽ bị vẫn bị đấy cho nên tôi, khuyên các bà con nên dùng hai cái thứ này đấy là các bà con sẽ có hiệu quả không bao giờ sẽ bị nó ruồi vàng đốt được mà cái tỷ lệ cái à, một túi này cho ông pha với tỷ lệ nước như nào thì lượng nước là mỗi một cái túi này là 300 g thì tôi pha được là 60 lít nước. Là phun được cho bao nhiêu cây ạ? Là tùy theo cây to cây nhỏ. Nếu mà được 60 lít nước này phun được nếu mà cây độ khoảng 10 đến 12 năm ấy, thì phun được được khoảng 6 đến 7 cây. 7 cây. Đấy, và, vâng, và mình sẽ cây. phun theo một cái định kỳ như nào ạ? Định kỳ của tôi phun là xin thưa với bà con là tôi phun là cứ như tầm giờ là tôi cứ 20 ngày đến 30 ngày tôi phun một lần cứ 20 đến 30 ngày tôi phun một lần. Có nghĩa là vào gần một tháng mình phun một lần. Đấy, là cứ gọi là vâng. cứ tầm 20 đến 20 đến 25 ngày bà con nên phun một lần. Giá thành của cái tất cả tôi dùng tất cả các loại phân, tất cả các loại phân bón lá, phân gì thì phân tôi đã dùng hết rồi. Nhưng không có hiệu quả bằng cái phân bón túi 300g của phân Sinic, Sinicon Tân Phát Bắc Giang này. Đấy, cho nên tôi khuyên bà con nên mua cái phân này phun lên. Giá thành quá rẻ. Và mình từ nay cho đến lúc thu hoạch thì mình sẽ còn phun bao nhiêu lần nữa? Từ nay đến thu hoạch thì cứ khoảng tầm tháng cho phun một lần. À, tháng một tháng một lần. Vâng. Và đến trước thu hoạch khoảng bao lâu thì mình dừng lại ạ? Trước thu hoạch một tháng. Trước là mình không nên phun nữa. Vâng. Ở đây thì trên vườn của ông là chúng tôi không thấy có biểu hiện của bưởi dụng Không có. Vâng, đây máy quay có thể trực tiếp vào gốc những cái gốc bưởi này. Không hề có những cái bưởi dụng đây nhưng trong khi đó là nhiều vườn là là sẽ bị dụng quả dụng, dụng ờ, có những vườn dụng lát liệt có những vườn dụng rất nhiều nên là, là nếu bà con mà cứ không muốn dụng quả các bà con cứ dùng gói 300 g để phun đi à. thì không bao giờ sẽ dụng quả nữa mà nó chống được cả cái nấm bệnh nữa trên à. quả bưởi vâng Đấy. vì tôi thí điểm bao nhiêu vườn người ta đến ờ, hỏi mua cái phân này thì người ta bảo sao nó cứ bị dụng quả đấy và mẫu mã nó không đẹp thì là tôi sẽ lại vẽ cho các bà con là phun gói phân này lên thì phun được 3 lần thì các bà con bảo thế sao nó lại đẹp thế mà lại không dụng quả nữa mà lại mẫu mã đẹp mà lại không thấy có rùi vàng nữa đấy thì tôi khuyên bà con nên cứ dùng cái phân này vâng thưa ông Quang là để có những trái bưởi chất lượng cho và được thu hoạch sớm trước vụ thì tại thời điểm này ông chăm sóc và bón phân như thế nào cho cái vườn bưởi diễn tâm vàng này Thì tôi xin thưa với các bà con đây. thời điểm này mà như các bà con ấy mà chưa dùng cái phân bón Sinic Sinicon Tân Phát Bắc Giang này thì các bà con giờ phải nên mua ngay cái phân này đấy nên mua ngay cái phân này mà bón với tỷ lệ nếu hòa vị mà cây độ khoảng hơn 100 quả thì các bà con phải bón đến một cân đấy một cân cho một lần bón ạ? một lần bón còn nếu các bà con mà bón rồi thì các bà con nên bón đến một lần nữa là năm nặng một gốc đấy là tôi xin thưa bà con thế các bà con bón cái phần này xong thì độ khoảng 20 ngày sau đấy thì là thời điểm này là thời điểm bắt đầu bón cani cho bưởi diễn thì nếu mà các bà con mà bón cani thì các bà con nên bón là cani đức cani đức đấy một một túi của nó nhà sản xuất là có loại 50 và có loại 25 thì các bà con nếu mà có tiện thì các bà con nên mua 25 cân thì các bà con bón nó dễ hơn là 50 50 thì mình bê đi bê lại nó vất Đấy, vâng. thì là bật mí cho các bác con thế mà mỗi gốc thì bón mấy lạng ạ? mỗi một gốc nếu cây độ khoảng mà một dưới 100 quả thì các bà con nên bón được khoảng 5 lạng còn cây trên 100 quả thì các bà con nên bón 6 đến 7 nặng một gốc thì các bà con cứ mỗi tháng bón kỳ. một lần vâng. định kỳ mỗi tháng bón một lần Đấy. các bà con tầm như tầm giờ này thì nó có cani đức thì nó có hai loại một loại nâu đỏ và một loại trắng thì các bà con bón độ khoảng 4 lần cani nâu đỏ còn đâu là bón cani trắng à, về sau là tháng thứ năm là các bà con phải bón cani trắng đức Đấy thì cái giá thành thì các bà con cứ đến từng đại lý mỗi một đại lý bán giá khác nhau còn nếu các bà con nào mà muốn hỏi mua số lượng nhiều thì cứ đến gặp tôi tôi sẽ chở đến tận các nhà vườn và vâng. và bón đến khi nào thì dừng ạ nếu mà bưởi diễn thì các bà con đến bón hết tháng 10 là các bà con phải tầm dằm tháng 10 là bà con phải nghỉ không bón nữa thì lúc đó là ta phải hãm nước hãm độc đông không cho nọc có lộc và cũng không nên bón cani mà cũng không để cho tưới nước nữa vâng. Đấy, và mưa thì việc của trời còn nước thì chúng ta không nên tưới vâng. để cho nó có độ khô à. Đấy, thì độ đường lúc đó nó mới đưa lên quả bưởi thì quả bưởi nó mới ngọt được vâng. chứ nếu mà lúc đó mà ta tưới nước vào thì thì ta tưới nước vào thì nó nó nó, nó lại nhạt quả và nó sẽ cái tôm nó không được ráo tôm mà nó ướt tôm à, vâng. Vâng thưa ông, uh, khi mà vào thăm cái vườn bưởi này chúng tôi rất ngạc nhiên là ngoài cái việc quả đã sai, mã rất đẹp, quả óng ả à, đẹp như thế này rồi. Nhưng mà thấy rằng lá ở đây thì ít có những biểu hiện của sâu bệnh. Thì bí quyết của mình ở đây là gì ạ? Để giữ được cái lá và cái, cái, cái thân bưởi nó cũng đẹp như thế này. Thì bí quyết của mình là gì ạ? Thì bí quyết của tôi là tôi xin thưa bà con là tôi cứ dùng cái gói phân Sinic Sinicol Tân Phát Bắc Giang là 300g này Tôi phun lên tất cả lá và quả và thân trước là tôi chưa dùng đến cái phân này đấy thì cái lá của tôi hiện bây giờ là nó không được đẹp nhưng mà tôi đã dùng đến ờ, hai uh, năm nay rồi thì rất đẹp và quả rất đẹp mẫu mã đẹp đấy. mà thân và cành rong rêu các thứ nó cũng mất hết luôn các bà con cứ nhìn đây lá rất đẹp không có sâu bệnh không bị tội lỗi gì cả kể cả cành Đấy, rong rêu trong chiếc là nó cũng hết tất luôn Cho nên tôi mong các bà con cứ nên dùng cái gói 300g này để phun lên Đây. Đây, lá nó rất đẹp lá đẹp mà dày à, lá này đây lá đẹp lá đấy vâng ở đây ông đánh giá về cái tỷ lệ sâu vẽ bùa thế nào thì nếu mà hai năm về trước ấy thì tôi không dùng cái phân bón ờ, Zinlic Silicon Tân Phát băng Giang mà cái gói 300g này thì nó hay có vẽ bùa mà hai năm về đây thì tôi dùng là giờ nó không có vẽ bùa mà nó cũng không có một cái biểu hiện sâu nọ sâu kia mà tất cả các dòng rêu trên lá trên quả trên thân các thứ là nó sạch hết đây. sạch hết luôn cái thân của nó đấy, đấy các bạn này thân nó đẹp luôn thân không nó... bị rong rêu cả quả thì sai quả sai nhưng mà đẹp. thân thì ông thấy cái sự trẻ hóa của thân thế nào thân thì nó sẽ đẹp hơn ờ, so với hai năm trước vâng. đấy còn hai năm về sau đây tôi dùng cái phần này thì phải nói là tôi nói thấy quá là có hiệu nghiệm vâng. thì tôi mong bà con nên mua và dùng cái phần này vâng ờ, ông có thể dự đoán là cái vườn bưởi này thời điểm nào sẽ được thu ạ à, tôi xin thưa với bà con là cái vườn bưởi này nếu hai năm về trước ấy, thì năm nào cũng phải tầm cuối tháng 11 đầu tháng uh, tầm cuối tháng 11 và tầm mùng 10 đến 15 tháng 12 thì tôi mới thu hết nhưng mà tôi dự tính năm nay hai năm nay là tôi dùng cái phân uh, ờ, Sinic này thì dự dự kiến là tôi sẽ thu trước năm đến 20 ngày vâng cụ thể so với hai năm cho trước cho biết là thời điểm thu để các thương lái à, nhà vườn thương lái kết nối với các nhà vườn ạ nếu mà thời điểm để mà tôi thu thì nó khoảng tầm cuối tháng 11 là có thể tôi đã thu hết rồi cuối tháng 11 đã thu hết rồi Đó. Vâng. Đó. và xin ông cho biết cái địa chỉ cũng như họ tên số điện thoại để các thương lái có thể liên hệ được với ông ạ vâng. tôi xin thưa với bà con là số uh, tên tôi là Nguyễn Hữu Quang uh, ở thôn 6 xã Thượng Mỗ huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội Đấy. số điện thoại của tôi là 0908 013591 nếu các bà con mà có liên hệ mua bưởi giống trồng và bưởi quả thì cứ liên hệ với số điện thoại của tôi vừa đọc trên ạ ừ. Đấy, tôi xin cảm ơn bà con ạ ừ. và các bạn ơi ờ, công ty Tân Phát của chúng tôi ở đây là không chỉ là cung cấp phân bón silic à, phân bón trung lượng silic cho bà con trên mọi miền tổ quốc mà chúng tôi còn là một nơi mà kết nối giữa các à, thương lái Ờ, đến với các nhà vườn không phải qua bất kỳ một cầu nào và các bạn thương lái thì các bạn hãy liên hệ với địa chỉ của các chủ vườn hoặc là liên hệ với à, công ty của chúng tôi để chúng tôi à, kết nối cho các bạn một cái sân chơi à, rộng rãi và có nhiều ờ, có nhiều đa dạng các loại cây ăn quả cũng như là rau màu để chúng ta có một cái giá tốt nhất ra thị trường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 và <laughs> tôi trước tiên là tôi là chủ vườn thì tôi xin à, là cảm ơn công ty phân bón Sinic Silicon Tân Phát Bắc Giang càng ngày phục vụ bà con có hiệu quả ừ. đấy là tôi chỉ nói thế thôi vâng. tôi xin cảm ơn ạ vâng cảm ơn ông ạ